không ăn thì thèm Thế là hôm nay mình đã quyết định mua một bịch bánh trung thu healthy về để ăn cho những cái bánh trung thu mà lại để cũng không phải vì có lỗi bản thân nữa Đây, mình đã order một set này là có 4 chiếc của nhà xanh lá Đây, một set 4 chiếc này thì có giá là 300 50.000 và đang được giảm giá chỉ còn 310.000 Đó, cộng thêm 30.000 tiền ship tổng là 340.000 Đây Đợi xem Ui bánh ở đây là kiểu bánh handmade ý là Nhìn trông rất là xinh, xinh luôn ấy Đây mấy chiếc bánh này là 100g nha mọi người đây, Ở đây thì có bốn vị là uh, bánh nướng đậu đỏ trứng muối chay Cái này là ờ, bánh nướng cam nhài Đó cái này là bánh nướng hạnh nhân matcha Còn đây là bánh nướng đậu xanh táo đỏ Bình thường ấy, một cái bánh trung thu bình thường thì nó sẽ khoảng tầm từ 700 đến gần 1.000 calo Nhưng mà những cái bánh uh, trung thu heo healthy handmade như này ấy, chỉ có 300 đến 350 calo thôi Đấy, nên là ăn nó cũng ờ, đỡ lo về cái vấn đề cân nặng hơn ấy mọi người đỡ phải có cân nặng hơn bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi Ok, đầu tiên mình sẽ thử bánh nướng cam nhài Đây, nhớ đầu tiên nhá, nói về bao bì nhá Kiểu mình thấy tất cả những cái bao bì ở đây ấy, đều là bằng giấy ấy Đấy là trông nó rất là bảo vệ môi trường ấy mọi người Không hề có một cái gì là túi ni lông luôn Đấy, cái, cái bọc bao bì bọc ở bên ngoài của bánh này là cũng là bằng giấy luôn ấy Nhìn trông rất là xinh ý mọi người nice. Bánh nướng cam nhài này thì là vỏ truyền thống Và nhân ở trong là nhân đậu xanh, mứt cam và hoa nhài tươi Không biết là có ngon không Mình đang xem luôn nha Nhìn thì nó vẫn chẳng khác gì bánh trung thu bình thường cả Nhìn ở ngoài nó không khác gì bánh trung thu bình thường luôn ấy Đây, cắt thử ra xem nhá lúc mà sờ vào bánh ấy thì mình thấy là bánh khá là mềm nhưng mà nhìn phần nhân có vẻ nó không được nhuyễn lắm có thể là có mứt cam đấy nên là nó không nhìn trông nó không nhuyễn lắm ở trong này thì là có nhân đậu xanh và mứt cam đây này cái phần um, cái phần ở ở phía dưới ngoài này ấy, mình nghĩ là mứt cam đó mời mọi người nha cắn miếng đầu tiên ấy thì cái vị nước cam ấy nó rất là rõ luôn kiểu cắn vào một phát là thấy cái vị cam luôn ấy xong rồi cắn miếng thứ hai thì là thấy có nhiều vị đậu xanh hơn nói chung là mình ăn cái này mình thấy nó khá là ngon đậu xanh nhuyễn nha mà cái vị ngọt ấy nó nó ngọt cái hậu vị bị ngọt gắt ở trong cổ họng ấy bình thường mình ăn bánh truyền thống thì kiểu nó sẽ thấy là nó hơi ngọt ngọt gắt quá ấy, thì kiểu mình chỉ ăn được một hai miếng đầu thôi xong rồi kiểu sẽ bị ngấy với cả là xong rồi kiểu sẽ bị ngấy với cả là nó bị đọng lại ở trong cổ họng này này nhưng mà cái này không nhá vị nó nó rất là thanh và kiểu kiểu nó vào họng một phát là nó tan luôn ấy chứ nó không bị ứ lại ở trong cổ họng ấy nhưng mà có một điều mình hơi tiếc đấy chính là cái vỏ ấy vỏ này mình thấy là nó hơi mềm kiểu cá nhân mình thì mình thích ăn mấy cái vỏ mà nó kiểu nó cứng cứng hơn ấy một chút giống như giống như cái vỏ mình đặc biệt rất là thích cái vỏ bánh trung thu bảo phương ấy mọi người <laughs> mình thích cái vỏ bánh đấy cơ ấy tại vì nó cứng và xong rồi kiểu lúc mà lúc mà ăn ăn vào nói chung là mình mình ăn cái cái vỏ bánh cứng mình thấy nó ngon hơn ấy đó nha cái bánh này nó mà cứng hơn một chút thì sẽ ngon hơn nhưng mà cái phần nhân ngon nha phần phần nhân rất là ngon kiểu nó nó khá là độc đáo lạ ấy vì cái đậu xanh bình thường thì mọi, mọi người thường chỉ ăn đậu xanh thôi không đúng không xong cái này kiểu thêm mứt cam ấy nó hơi thơm thơm cái vị cam một chút đấy không bị chua quá ấy. nó rất là trung hòa cái vị hơi ngọt ngọt chung là khá là ok đó bánh này thì 8 điểm rưỡi nha ok tiếp theo sẽ là bánh nướng đậu đỏ trứng muối chay đây trứng muối chay nhá thì uh, mình thấy ở cái quán ấy có ghi là trứng muối chay được làm từ hạt điều đậu xanh và dầu điều đó bánh này vỏ bánh là tinh than tre màu đen ôi nhìn nó đen đen thủ lùi luôn ấy cảm giác cái này nó, nó hơi ờ, cứng hơn so với cái truyền thống có vẻ khá là hấp dẫn người tuổi thì không thấy rõ vị trứng muối lắm có thể là kiểu do là trứng muối chay ấy nên là không không rõ vị trứng muối cho lắm với mọi người nha cái này nhân đậu đỏ nhưng mà mình cảm giác nó kiểu có nhiều vị đậu xanh hơn ấy <laughs> cái vị nó đi hệt như kiểu cái vị bánh đậu xanh ấy mọi người giống cực luôn bánh này được cái là nó ngọt rất là nhẹ rất là thanh nhưng mà cái phần vỏ này ấy, nó cũng nhiều hơn cái phần vỏ kia nhưng mà cũng kiểu hơi mềm mềm một chút đấy mình không thích lắm nghĩa là mình đã mong chờ là cái này kiểu nó nhiều vị đậu đỏ ấy nó thơm hơn ấy nhưng mà không toàn vị đậu xanh ấy oh cái trứng muối kiểu có thể là trứng muối chay ấy, nên là không thấy một cái vị nào của trứng muối thật luôn ấy. nó nó không béo béo bùi bùi ấy nói chung là cái bánh này mình thấy nó không ngon lắm bánh này chỉ 7 điểm thôi nha ok tiếp theo sẽ là bánh nướng nhân đậu xanh táo đỏ cái này thì ờ, nhân là vỏ là vỏ truyền thống và nhân thì là nhân đậu xanh táo đỏ tân cương mình thấy shopping thì cảm giác cái này nó cũng mềm như cái lúc đầu ấy hôm nay có lẽ là hơi tiếc một chút thì chưa thấy cái nào xuất sắc lắm ấy mọi người chắc là những cái đen đen này là những cái táo đỏ ấy rất là thơm mùi đậu xanh ăn cái bánh này ấy thì mình thấy nó nhiều vị đậu xanh hơn là cái vị táo đỏ cái vị táo đỏ rồi nó chỉ ấy nhưng mà được cái là nếu như mà nó thăng thẳng như này ấy thì mình ăn mình sẽ bị mình sẽ không không cảm thấy là nó bị um, mùi nó quá hăng ấy tại bình thường ấy mình không ăn được mấy cái mà gà tẻ hay là mấy cái mà cho táo đỏ vào ấy vì mình thấy cái mùi táo đỏ nó hơi hăng là mà này cho nó rất là vừa ấy nha táo đỏ nó không bị hăng nhưng mà vẫn thấy nó không xuất sắc lắm ấy ừ cái phần vỏ hơi mềm với cả nó hơi ít vào mình là kiểu tim thích ăn vỏ ấy mọi người đấy là kiểu thích lại còn thích ăn cái kiểu vỏ nó cứng cứng ấy là ăn cái này thấy hơi thất vọng một chút cái này 8 điểm nha và bây giờ là chiếc bánh cuối cùng bánh nướng hạnh nhân matcha đó bánh này thì có vỏ là tinh than tre nên là nó sẽ màu đen vừa luôn wow. ở trong ở trong sẽ là nhân mát hạnh nhân đó không biết là các bạn có ngon không đây bữa tre nó có đen như thế đâu tục với câu chuyện thích ăn vỏ bánh nhá mình có mình đã có một ao ước từ bé đến giờ mỗi mùa trung thu đến đó chính là tìm được một cái bánh nướng chỉ có vỏ không có nhân nhưng mà không không thấy đâu có luôn đấy chỉ toàn toàn dẻo không nhân ấy. tại sao người ta không làm bánh nướng không nhân nhỉ bỏ bánh nướng rất cái này cũng thấy nhiều mùi đậu xanh hơn mặc dù cái vỏ này nó vỏ một bánh tinh ra tre màu đen nó nó nhiều nhân là nó nhiều vỏ hơn là cái vỏ truyền thống nhưng mà mình cảm giác là nó vẫn hơi mềm mềm ấy không thích lắm ừ. cái này mình ăn cũng chỉ cảm thấy vị đậu xanh nhiều ấy kiểu matcha nó chỉ hơi thoáng thoáng qua thôi ấy hạnh nhân thì có những cái lát hạnh nhân nhỏ nhỏ ở trong này này nha nhai kiểu mình cũng kiểu có có cái để nhai hơn ấy ăn cũng khá là hay khá là ngon nhưng mà mình hơi tiếc là hơi hơi nhiều mùi đậu xanh ít mùi matcha quá không cảm nhận rõ được cái vị matcha á ui ngày bé á kể cho mọi người nhá ngày bé mỗi lần mà trung thu về ấy mình cực kỳ thích luôn bởi vì à, đi học mẫu giáo xong rồi được cô phát cho mỗi đứa một cái bánh trung thu có lợn nên mà trong xong rồi kiểu trong giỏ ấy. eo mà cái bánh đấy đúng là kiểu mình mê cái bánh đấy cực luôn ấy nhá cái cái vỏ ở ngoài ấy thì nó hợp nó cũng giòn giòn xong rồi nó ít nhân ấy nó kiểu nó chỉ có một tí tí tí nhân đậu xanh thôi đấy là rất là thích cái bánh đấy mà ngày xưa bố mẹ lại còn hay mua kiểu thập cẩm ấy Oh my Bé sợ cái bánh thập cẩm dã ma luôn thế là mỗi lần mà trung thu về chỉ thích đi học xong rồi chờ đến cái hôm trung thu để các cô phát cho mỗi đứa một cái con lợn cầm ở trong giỏ ấy xong rồi cầm sách về nhà này ơi <laughs> vui lắm mà đó và bây giờ thì không làm ăn bánh đấy nữa rồi nhưng mà mình vẫn muốn là không không nhân là bánh nướng không nhân đấy ai biết ở đâu có bán bánh nướng không nhân thì chỉ cho mình nhá mình đam mê về bánh không nhân lắm mọi người ạ trời ơi cái cảm giác mà ăn bánh nướng mà chỉ ăn vỏ thôi trời ơi cái vỏ nó giòn giòn dạ mà có à có một lần nhà mình mua bánh trung thu mua bánh nướng bắc phương đó nhưng mà là bánh bánh thập cẩm đấy thì, thì mọi người biết rồi như vừa nãy mình nói mình rất là thích ăn cái vỏ bánh nướng của bảo phương nhưng mà cái phần thập cẩm ở bên trong thì nó lại hơi ngọt so với mình ấy mình không thích lắm thế là <laughs> có một lần nhé. lúc đấy cải cải hẳn là rồi thấy cái bánh trung thu ở trên bàn ấy đấy đang đang để trên bàn xong mới bắt đầu <laughs> ra đấy ra ra chỗ cái bánh ấy xong rồi vỏ bỏ hết vỏ ra xong rồi chỉ ăn mỗi vỏ thôi xong để lại may mà lúc sau về bố mẹ về các thứ không không bị nóng chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi nói thật các bạn các bạn tìm tìm nạn nhân lấy thanh cỏ comment ở bên dưới nhá Vừa rồi thì mình đã ăn thử bốn loại bánh trung thu heo healthy của nhà xanh lá Cá nhân mình thì mình thấy bánh ở đây có ưu điểm đó chính là vị ngọt rất là thanh, vừa phải, ngọt nhẹ chứ không bị gắt quá và cá nhân mình mình không thích ăn ngọt cho lắm nên mình thấy nó rất là vừa miệng của mình và mặc dù là bánh trung thu heo thì nha nhưng mà cái ờ, vị của nó rất là dễ ăn rất là kiểu giống bánh trung thu bình thường chứ không bị khó ăn đấy mọi người đó nhưng mà có một điểm mình thấy hơi thất vọng một chút đó chính là về phần nhận, ờ, vỏ bánh vỏ bánh thì hơi mềm quá mình muốn là nó cứng hơn ấy, thì nó sẽ ngon hơn và phần nhân thì cũng chỉ ở mức ổn thôi ấy. ăn ăn ổn ok thôi chứ không có cái nhân nào quá đặc biệt quá xuất sắc ấy mọi người à, và ai mà đang muốn giảm cân à, đang kiểu ăn uống heo thì không muốn có lỗ về cân nặng của mình ấy mà vẫn muốn ăn bánh trung thu thì có thể đặt của nhà xanh lá mọi người có thể đặt ở trên bếp xanh lá sinh tố và sữa hạt nha nếu các bạn thích video này hãy ấn like, share, subscribe kênh PAB Food. Đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng mình nha. Chúc các bạn có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp và an toàn bên gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo của Ăn một tí thôi. Bye bye!